Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi tiếp tục ừ, giới thiệu với các bạn một ngôi nhà của công ty bất động sản Việt Long Ngôi nhà xây à, dạng chung cư mini để cho thuê nằm tại khu vực Triều Khúc, Thanh Xuân ngay cạnh hồ thôi đây hiện tại là tôi đang quay ngõ của ngôi nhà này các bạn có nhìn thấy ngôi nhà này có diện tích là 57,5 m2 sổ đỏ các bạn nhé diện tích ờ, xây dựng là 60 m2 xây 7 ờ, tầng rưỡi và có 12 phòng ngủ khép kín đây là phần ngõ như chúng ta có thể quan sát ngõ thông từ ờ, hồ Chùa Khúc sang ngõ số 8 rất là thuận tiện cho việc kinh doanh trọ và tiếp theo này tôi sẽ đưa các bạn vào gần hơn cái phần mặt tiền của ngôi nhà đây là chính là phần mặt tiền của ngôi nhà hiện tại là chúng tôi đã hoàn thiện uh, cơ bản là xong hết rồi còn nắp nốt một số thiết bị nữa là có thể đi vào hoạt động kinh doanh cho thuê thôi đây là phần mặt tiền trước mặt đây chúng ta có thể quan sát ngôi nhà này đang hiện tại đang được à, bên công ty tôi chào bán với giá là 6 tỷ 800 triệu đồng các bạn nhé tiếp theo chúng ta sẽ đi vào trong bên trong tầng 1 để quan sát được kỹ hơn à, về không gian của tầng 1 ngôi nhà thì à, toàn bộ sẽ được à, làm à, không gian để xe và cầu thang lên thôi đây là phần không gian để xe phía bên bên ngoài rất là rộng một thoáng và phía bên trong đây là không gian để xe tiếp theo của ngôi nhà đằng sau là có thêm một cái cửa sổ nữa nên rất là thoáng bên sườn đây cũng có cửa sổ chúng ta vào gần hơn để xem nó kỹ đây là phần lưu không giữa hai nhà các bạn nhé chúng ta phải quan sát từ bên trong ra ngôi nhà này thì sẽ có một cầu thang bộ và một cầu thang máy chúng ta sẽ đi ờ, trước tiên chúng ta sẽ đi qua cầu thang bộ trước để đi lên tham quan tầng 2 và tầng 3 đây là cầu thang bộ của ngôi nhà cũng khá là rộng lan can thì ờ, sẽ được làm bằng inox cho độ bền trên tầng 2 thì đã chia làm hai phòng ngủ khép kín phòng ngủ phía bên ngoài và phòng ngủ phía bên trong đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phía phòng ngủ bên trong bên uh, phía bên trong phòng ngủ thì sẽ có một cái giường mét sáu hai mét đây như này và một cái tủ quần áo nữa nhưng hiện tại là chúng tôi chưa lắp xong ở bên bên kia là phần uh, bếp lấu phần bếp lấu này có mặt bếp đá này chậu rửa phần tủ bếp đựng đồ cửa sổ thoáng và bên trên này là có cái gác nhỏ để làm kho bên trong nhà vệ sinh thì sẽ có thiết bị à, vệ sinh này đồng hồ nước quạt thông gió và hệ thống lavabo chúng ta có thể nhìn thấy bên trên là có bình nóng lạnh mỗi phòng một cái bình nóng lạnh và một à, bộ điều hòa như này nếu khách hàng về chỉ việc khai thác thôi à, sắp tới là chúng tôi sẽ lắp đồ xong rồi chúng tôi sẽ à, set up khách hàng vào và khi khách à, mua thì có thể là trực tiếp về quản lý thôi hoặc là có thể thuê lại à, bên công ty chúng tôi uh, cho thuê lại cũng được đây là phòng ngủ phía bên ngoài chúng ta phải có thể quan sát cũng bao gồm à, bếp tủ bếp như thế và một cái à, giường một cái tủ thiết bị vệ sinh bao gồm như vậy đặc biệt là cái phòng bên ngoài này sẽ có một cái ban công đây chúng ta có thể quan sát là cái phần ban công đây nên cái phòng này cho thuê sẽ được giá hơn cái khung giá mà để cho thuê ở khu vực kiểu Khúc này thì ờ, khá là cao để một, một, cái phòng có ban công như này trong kiểu Khúc có thể thuê được 3 triệu tư đến 3 triệu rưỡi và cái phòng bên trong có thể thuê được từ 3 triệu 2 đến 3 triệu 3 rất phù hợp với khách hàng muốn đầu tư kinh doanh cho thuê lâu dài khu vực này là đông sinh viên bậc nhất của quanh quanh khu vực à, năm trường cụm à, năm trường đại học lớn rồi đây là trên tầng 3 trên tầng 3 thì cũng như vậy cũng bao gồm hai phòng ngủ cũng à, thiết bị như vậy đây là phần hành lang này đây phòng ngủ phía bên ngoài chúng ta có thể quan sát kỹ hơn và tầng 4 tầng 5 tầng 6 thì đều như vậy thôi tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào bên trong khoang thang máy để chúng ta cảm nhận được xem à, thang máy của bên công ty tên chúng tôi lắp trong mọi nhà chúng ta đi lên thẳng tầng 7 nha các bạn phòng ờ, cabin của thang máy rất là rộng thang máy 630 cân đây, đi rất là êm không phát ra một bất kỳ một tiếng động nào Đây thì trên này chính là phần tầng 7 của ngôi nhà. Đây chúng ta quan sát đây. Tầng 7 đây. Đây là phần à, phòng phía bên ngoài cũng như tầng 2 tầng 3. Chúng ta xem qua thôi. Đây là chính là phần à, phòng phía đằng sau. Cũng bao gồm cửa sổ thoáng như thế. Và tiếp theo là tôi sẽ đưa mọi người lên trên à, tầng thượng là tầng à, tum cuối cùng của ngôi nhà bên trên tầng tum này sẽ bao gồm một cái tum thang đây chúng ta phải quan sát đây là phần tum thang để đặt thang máy này tắc nước và bên trên này là phần sân phơi rộng đây phần à, cục nóng điều hòa chúng ta sẽ để hết trên này sân phơi khá là rộng các bạn có thể nhìn thấy xung quanh đây tất cả đều là xây ờ, chung cư mini cho thuê hình thức là rất là khá phát triển hiện nay của quanh khu vực Hà Nội đặc biệt là khu triều khúc này đây là phòng ờ, sân phơi phía đằng trước bao gồm hết cả dàn phơi rồi về thông tin của ngôi nhà thì ờ, tôi xin nhắc lại một lần nữa nhé Ngôi nhà có diện tích là 57,5 m2 sổ đỏ, diện tích xây dựng là 60 m2. Xây 7 ờ, tầng rưỡi. Ngôi nhà có 12 phòng ngủ khép kín. Và giá cho thuê từ 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi một phòng. Thu nhập uh, trung bình hàng tháng rơi vào khoảng tầm 38 đến 40 triệu tiền uh, phòng. Còn ngoài ra các dịch vụ phụ phí thì sẽ được tính ở bên ngoài. Ngôi nhà nằm ở ngay cạnh hồ Chùa Khúc ngõ thông từ ngõ 68 sang hồ cách hồ 150m thôi khu vực rất là đông sinh viên rất thuận tiện cho việc à, đầu tư kinh doanh ngoài ra thì ở khu vực chiều khúc thì bên tôi còn à, một căn nữa là 210m nếu mà quý vị quan tâm thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh được à, để được nhận các thông báo khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại